Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip Bà làm một đĩa bánh tráng trộn siêu to khổng lồ các cháu nhá ờ, Các cháu ơi, đây này à, Những ờ, nguyên liệu của đĩa bánh tráng trộn siêu to khổng lồ bà đã đi chợ về đây nhá các cháu nhá Đây là bánh tráng đây các cháu nhìn này, đây đấy Đây này, Ôi, rất ngon các cháu nhá Đấy, bánh tráng đấy các cháu ạ Đấy ngon lắm các cháu ạ à, à, còn đây là xoài này các cháu này đấy xoài xanh nhá các cháu nhá bà mua về đây nhá đấy à, còn đây là bà mua trăm năm quả trứng cút đây này các cháu này đấy rất ngon à, thế còn đây là rau răm này các cháu này đấy đấy còn đây là gia vị nhá các cháu nhá bò khô này lại gà khô này lại hành khô này nhiều ấy lắm ngon lắm các cháu ạ thơm lắm thế còn đây là bột canh nhá các cháu này đấy à, các cháu ơi nếu mà bà làm một đĩa ờ, bánh tráng trộn siêu to khổng lồ thì ờ, chắc là, là phải có những cái thứ này đấy nhá các cháu nhá à, thì à, các cháu xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và Ờ, đăng ký kênh để ủng hộ bà nhá để bà có thêm ờ, nhiều sức mạnh nhé các cháu nhá thì ờ, bây giờ bà sẽ đi gọt xoài làm xoài trước các cháu ạ các cháu ơi bây giờ bà gọt xoài nhé các cháu nhá đây ờ, các cháu ơi ờ, đi bánh trắng trộn mà mà không có xoài là nó không ngon đâu nhá các cháu nhá đấy Ờ, các cháu ơi bà lạo này bà lạo nhá đấy các cháu nhìn ngon không ui vào hột rồi vào hột à, tí sau bà cắt đôi quả trứng ra các cháu ạ sau bà trộn vào bà chưa bao giờ bà làm hôm nay bà làm biết có có ngon không ờ, bà ước gì làm nó ngon như ờ, bánh tráng trộn của Sài Gòn các cháu nhá ờ, các cháu ơi Ờ, những uh, nguyên vật liệu của uh, cái đĩa bánh trắng trộn siêu to khổng lồ bà đã làm sẵn hết rồi nhá các cháu nhá trứng bà đã bổ rồi này bà bổ uh, thỉnh thoảng bà để một quả bà chưa bổ này đấy và đây là xoài bà lạo xong hết rồi các cháu ở đấy ngon lắm các cháu ạ rau răm bà cũng thái rồi nhá các cháu nhá đấy bà sẽ đổ bánh tráng vào chiếc chảo khổng lồ của bà đây này đấy rất to là bà đổ này các cháu ơi Ôi, cô cháu nhìn ngon không? Ôi Rất ngon các cháu ạ Đấy Ngon lắm này các cháu này, đấy Ôi, các cháu này nhiều lắm Thì à, bây giờ bà sẽ cho ấy vào nhá các cháu nhá Bà sẽ cho xoài vào này các cháu này Đấy Ui đấy à, các cháu ơi bánh tráng trộn là phải trộn rồi các cháu ạ đấy bà cứ rắc hết một lượt xoài lên sau bà trộn nhá các cháu nhá này cháu lại bà đảo xoài nhá à, đảo nhá đấy có đảo đi có đảo đấy các cháu ạ rồi lên luôn cứ đấy các cháu nhìn thấy ngon không rất ngon đấy cuộc đời bà cũng gần 60 lời bánh trưng rồi chưa bao giờ bà làm bánh trộn nhá trắng trộn nhá các cháu nhá đấy ờ, các cháu ơi bà tưới sa tế này các cháu này đấy. rất ngon các cháu ạ đấy thì à, bây giờ bà lại cho tiếp cái này vào nhé các cháu nhá này bò khô gà khô các cháu này đấy, ngon lắm các cháu ạ đấy này bà cứ cho cá vào cho bà đào một thẻ nhé các cháu nhá đấy ngon lắm các cháu ơi đấy mà cho tiếp ờ, ờ, bột này vào nữa này các cháu này đấy bà làm một phát luôn này bây giờ bà cho cả trứng vào luôn này các cháu này đấy quấy đấy rồi bây giờ bà đảo nhá quấy các cháu ơi ngon lắm các cháu ạ đấy các cháu này đấy các cháu ạ ngon lắm các cháu ơi các cháu ờ, tới đây sau ờ, cùng thưởng thức với bà nhá xem làm bà làm có được ngon như bánh tráng sài gòn không nhá các cháu nhá rồi rất ngon các cháu ạ ui, ui. à các cháu này đấy à, các cháu ơi bây giờ bà cho tiếp vào răm vào này đấy rồi các cháu nhìn này Đấy Tinh trứng này Hợp quá Ngon lắm các cháu ạ Là bà cho rau răm vào nhá các cháu nhá này Đấy, Cho mấy cái rau răm thôi chứ thì nhiều rau răm quá rồi Nhiều rau răm quá Này Thế cứ tưởng hết nhiều rau răm Mua nhiều quá Rửa rau răm Đấy Các cháu ơi Bây giờ nhá Bà cho ra cái mâm khổng lồ của bà nhá cái đĩa khổng lồ của bà nhá các cháu nhá đấy ngon lắm các cháu ạ đấy ui dồi. đủ các màu các cháu nhỉ ngon lắm đấy à, các các cháu ơi bây giờ bà cho ra cái đĩa khổng lồ nhá các cháu nhá à, các cháu nhìn này wow ôi rồi đấy đấy đấy ngon lắm các cháu ạ đấy mà nó óp thế nhỉ mà cho hơi hơi nhiều xoài các cháu ạ đấy cuộc đời bà gần 60 nồi bánh trưng rồi cho nên là bà chưa làm bao giờ nhưng mà hôm nay bà làm ăn cũng ngon nhưng mà đấy và dạ. ờ à. ui các cháu ơi các cháu nhìn nó có giống cái bánh tráng trộn của Sài Gòn không hả các cháu ơi đấy ôi chết rồi mất miếng rồi à, các cháu ơi thế là đĩa bánh tráng trộn của bà đã làm xong rồi nhá bà đã trộn xong rồi thì bây giờ bà mời các cháu tới đây cùng ờ, ăn thưởng thức với bà nhá thì bây giờ bà mang ra ngoài kia bà mời ờ, các chị với các cháu nhà bà nhá đấy rồi ui nào ngon quá ngon quá ừ. ừ. Ê, em mời uh, các chị nhá ừ, chị dạ, nhan các cháu vâng vâng vâng thử món đi em làm à, hôm nay dạ. thì nó cũng hơi nhiều xoài nhưng mà nó thử cho em làm có ngon nữa kìa ngon mời mẹ các bà nhá mời các bạn nhá ừ, vâng. vâng. mẹ vâng. các bạn dạ, có siêu cay không? Mời các bạn ăn nhá. Cay, cay. À? Như nó hơi hơi nhiều xoài. Vâng. À, bà mời các cháu nhá. Ngon quá nhỉ. Ừ. Nhiều xoài. Ừ. Ngon. Đậm đà quá. Mua xoài ở đây nó có nhiều vị chua. Ngon lắm. Ngon quá. Tuyệt vời đấy. Ngon mà. Chua này ngon lắm, ừ. ừ. Ngon lắm các cháu ạ, không cay đâu. Ngon các bạn. ngon lắm mọi người ạ. Ngon lắm các cháu ạ. Hôm nay em ờ, em bà làm đĩa bánh ngon quá. Rồi em cảm ơn chị à, các cháu ơi à, bà giới thiệu với các cháu nhá đấy phải có đến uh, nhiều clip rồi mà hôm nay mới gặp được uh, chị gái ngồi dự thưởng thức nha các cháu đấy hôm chị nay gái đây chị gái hôm nay em gái làm đĩa bánh ngon quá đây là mời chị gái hôm nay chị gái đến ăn vui quá các cháu ạ à. à, các cháu ạ à, còn đây tiếp là em gái này các cháu này đấy <laughs> cháu ơi <laughs> các cháu ơi dạ. à, chị em nhà bà nhìn cứ như là ở trong chương trình lục lạc vàng vậy các cháu <laughs> đúng đây nói được đấy <laughs> rất xinh gái các cháu ạ đấy à, có bao nhiêu cái sinh thì chiếm hết rồi của của của các uh, cháu gái sinh nhá các chị à, các cháu ạ còn ăn mày nhá gì còn hoa ạ dạ. ăn đi em ăn đi hôm nay em làm bánh ngon lắm rồi tưởng tượng như là chương trình lục lạc vàng lương cháu này nha vâng Ui. đấy bán nha anh ăn ơi ăn ơi ừ, nào hôm nay ăn bữa nhà cô Tân cô làm bữa miếng này gọi là gì khổng lồ đây gấp tuyệt vời nhá đấy. Quay. Ờ, thế là em làm con ngon được như bánh tráng ngon. trộn của Sài Gòn đúng không hả chị? Ngon, tuyệt vời. cảm ơn mày lên. Vâng Chuyến thôi Quá Ừ. Nhưng mà các bạn ăn nhá Ngon Nhưng mà các bạn nhá Ngon quá Ừ. Ngon các bạn Nhưng mà các bạn nhá Bánh tráng trộn đấy Ngon quá Ăn thêm quả trứng cút Ừ Ừ. Đấy, ăn phải sợ mắt từ mũi. ừ. Ăn đi chị ăn đi dành vườn vào lấy đi cứ ăn thêm ừ, ngon cực kỳ luôn ngon quá bạn ừ, ngon quá ừ. Anh cắt nào? Ngon quá nó quen rồi nó cháu ơi bà ăn này nó cháu ơi bà ăn này bà ăn thật nhiều cho béo bà gầy lắm cháu nhá <laughs> ngon quá, đây quá <laughs> bà vừa mới xít xong đây là cháu xít bánh trắng trộn này ngon ngon quá ngon quá trứng cốt lộn ai cũng ngon này à? ừ là dạ, dịp gần đây chắc là bà béo các cháu ạ Đấy, bà ăn tiếp bà ăn nhiều ạ bà tăng Bà lại ăn nhiều vào để làm clip Ừ Chua chua cay cay ừ. Này có cả mùi răm nữa Thơm lắm Chua chua cay cay nó phải mùi răm Căng hôi mà cháu là con trai thì ăn ít rau răm thôi <laughs> Thơm hề Đi tàm gái thôi Nó ăn nó thơm lắm Ngon lắm Ảnh hưởng đấy Ảnh hưởng đấy Ừ. Ăn mạnh lên anh em ơi Sắp hết rồi Sắp hết rồi Cố lên Ờ các cháu ơi Thế là bà làm đĩa bánh tráng trộn siêu to khổng lồ đã hết rồi các cháu nhá Thì ờ, các cháu mà xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá Để bà có nhiều sức mạnh nhá các cháu nhá Rồi, bà chào các cháu nhá Bye bye, bye mọi người nha